phải có ờ, một sự điều chỉnh nào đấy để có thể ít nhất là có một bàn thắng rút ngắn tỷ số anh em. Mình mong rằng là sẽ có thêm một bàn thắng nữa để anh em chúng ta bú cái tài anh em nhé. Còn uh, quay trở lại với video ngày hôm nay. Uh, ngày hôm nay thì cũng không có trận đấu nào cả. Tuy nhiên thì sáng ngày mai, dạng sáng ngày mai uh, đã bắt đầu những cái trận đấu uh, của La Liga này, Bundesliga uh, cũng như là League One. Ba trận đấu đấy là Osasuna và Valencia ở ờ, Đức thì là Hoffenheim và Werder Bremen còn ở Pháp sẽ là Olympic Lyon và Tolo đấy và tất nhiên rồi à, ngày mai là ngày thứ bảy mà nên là tất cả những uh, trận thuộc năm cái giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh cũng như là thuộc uh, châu Âu sẽ bắt đầu diễn ra Uh, sẽ có những cái trận đấu tâm điểm tuy nhiên thì uh, ở ngoại hạng anh ngày mai sẽ không có trận đấu nào gọi là tâm điểm đâu anh em ạ À, tuy nhiên thì vẫn là cái giải đấu mà hấp dẫn để anh em chúng ta có thể theo dõi rồi. Tuy nhiên thì mình vẫn phải bổ sung cho anh em một số những trận đấu để anh em chúng ta lưu ý này. Thứ nhất, đấy là trận đấu ở giải uh, Bundesliga Đức anh em, trận đấu giữa Borussia Dortmund và Bayern Munich. Đấy, trận đấu rất là hấp dẫn anh em. Hai gã khổng lồ của nước Đức và một trận đấu nữa là trận đấu ở Serie A giữa AC Milan và Juventus. Đó. Trận đấu này cũng ờ, khá là hấp dẫn để anh em chúng ta quan tâm đúng không? Hai ông lớn của Italia đối đầu với nhau. À, tuy nhiên thì uh, những cái trận đấu này chắc là ngày mai, ngày mai mình uh, sẽ uh, có thể lên nhận định cũng như là uh, cho anh em những cái kèo tham khảo cho nó nó, nó sát hơn đúng không? Vì đến tận ngày mai thì bắt đầu mới đá mà, 11 giờ 30 này. Đấy, 11 giờ 30 và 11 giờ. Đấy, hai trận đấu này cũng khá là muộn. Thì, uh, trước khi đến với những trận đấu 11 giờ đây thì chúng ta sẽ điểm qua một chút về ngoại hạng Anh trước nhá. Giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh mà. À, trận đấu à, ngày mai có đến 4 trận đấu cùng giờ 9 giờ. Đấy là trận đấu giữa Bournemouth và Leicester City. Trận đấu giữa Chelsea City Chelsea và Wolver này, trận đấu giữa Man Xanh và Southampton, ở ờ, Newcastle và Brentford. À, hai trận đấu của hai ông lớn Chelsea và Manchester City. À, trận đấu này à, đã điểm qua đi à, Hay là vào làm luôn đi nhỉ Làm luôn đi nhá làm uh, Mình sẽ làm cái video này hai trận đấu này luôn đi Chelsea và Wolver cũng như là Manchester City và Southampton đảo qua chút về kèo đã luôn nhá à, vì thật sự là cũng chưa có gì để nhận định cho anh em đâu à, sơ bộ thôi nhá hiện tại thì cái mã kèo chấp đang là 1.25 này à, Chelsea chấp Wolver 1.25 à, mình nghĩ với cái mã 1.25 này thì chúng ta có thể đi được à, thứ nhất là Chelsea à, từ đầu mùa đến bây giờ thi đấu ở trên sân nhà rất hay đúng không và đặc biệt là trận đấu vừa rồi họ vừa đánh bại AC Milan với tỷ số là 3-0 ngay trên sân nhà ở Champions League rồi tiếp đến đấy là Wolverhampton Wolverhampton hiện tại đang là ba đội bóng cầm đèn đỏ của ngoại hạng Anh sau 8 vòng đấu đấy sau 8 vòng đấu thì họ mới chỉ có 6 điểm thôi và cũng đang có một uh, cái phong độ khá là biết bát còn Chelsea thì đang dần dần lấy lại được phong độ của mình cũng như họ đã có những cái bản hợp đồng vào uh, cuối mùa hè để có thể gây dựng một hàng công tốt hơn đấy là với việc mua về Aubameyang đó và đội hình dự kiến của Chelsea trong trận đấu này tiếp đón Wolverhampton trên sân Stamford Bridge sẽ là đội hình 352 và Kepa, Kepa vẫn là thủ môn sẽ thay thế Mendy khi mà Mendy đang bị chấn thương. Rồi, ở ờ, bộ ba hàng thủ sẽ là Cucurella, Thiago Silva và Chalopat. Còn uh, ờ, 5 tiền vệ đá giữa sân sẽ là Sterling, Kovacic, uh, Jorginho, Mason Mount và Rich James. Và bộ đôi tấn công của họ uh, dự kiến trong trận đấu tiếp đón với Wolves sẽ là Aubameyang cũng như là Kai Havertz. Còn về bên phía của uh, Wolverhampton, uh, Wolverhampton sẽ có sự xuất hiện của Adam Traore. Adam Traore đúng không? Và chơi với sơ đồ chiến thuật đấy là 433. Uh, ờ, hình như rằng là Adam Traore Adam Traore vừa mới từ Barcelona về à? Đúng không? Kỳ như kỳ chuyển động mùa hè này thì như Barcelona mua Adam Traore rồi mà nhỉ? Nếu mình nhớ không nhầm. Đấy. Thế bỏ qua vấn đề đấy đi. Điểm qua về đội hình nhá. 433. Bộ ba tấn công của Walton sẽ là Adam Traore này, uh, ờ, Wodet cũng như là uh, Ponisi. Còn uh, bộ ba hàng công sẽ là Nunes, Traore, uh, Bobaka Traore, uh, Juan Moutinho và bốn hàng phòng thủ bốn người sẽ là hậu vệ cánh uh, Semedo, hai cặp trung vệ một cặp trung vệ sẽ là Otto ờ, Kiman và bên cánh còn lại sẽ là đảm nhận của Nauri. Người ta vẫn đang ờ, nói rằng là Wolverhampton đang ờ, gọi là Bồ Đào Nha hóa đội hình khi mà trong đội hình của Wolverhampton có rất nhiều những cầu thủ Bồ Đào Nha. Đấy. À, về mặt lực lượng, về mặt lực lượng thì đội chủ nhà Chelsea trong trận đấu này họ sẽ có sự uh, trở lại của Chuameka, Chuameka cũng như là hậu vệ Fofana này và N'Golo Kante. Đấy. Uh, Fofana trận đấu chiến thắng với AC Milan ở trên ờ, sân Stamford Bridge 3-0 uh, ờ, vừa rồi ấy, giữa tuần vừa rồi thì uh, họ đã uh, đã có một bàn thắng rồi. Đấy, đã có một bàn thắng đầu tiên cho uh, câu lạc bộ mới. Thì một lần nữa thì cũng xin chúc mừng Chelsea cũng như là Fofana đã giành chiến thắng trước AC Milan. Hiện tại thì Chelsea đang xếp thứ 5 và sau Manchester United ở uh, trên Manchester United một điểm thôi anh em ạ, một điểm nhá trên xếp trên Manchester United với số 1 điểm thôi. Sau 7 vòng đấu họ có 13 điểm cũng như là cách uh, Bolton, Bolton uh, Brighton, Brighton and Home uh, ờ, cũng là một điểm anh em. Mình nghĩ rằng đây sẽ là một chiến thắng dành cho Chelsea thôi khi mà họ đang có một tinh thần cũng khá là tốt đúng không? Cũng như là cao. Đấy, những chiến thắng liên tiếp và cũng là những chiến thắng quan trọng kể cả ở ngoại hạng Anh cũng như là cúp C1 à, và với cái việc mà cái mã kèo chấp là 1.25 này thì chúng ta sẽ ưu tiên về cái mã kèo chấp anh em nhé vì uh, Chelsea đá trên sân nhà thì anh em cũng biết rồi từ đầu mùa đến bây giờ Chelsea đá trên sân nhà chưa bao giờ thua cũng như là có phong độ rất tốt đấy thì mình sẽ nốt lại cho anh em luôn đấy là đi Chelsea Chelsea anh em nhé Chelsea chấp 125 cả trận đấy đây sẽ là cái mã kèo đầu tiên mình gợi ý cho anh em được chưa và đấy có rất nhiều những trận đấu khác thì ờ, chắc là để ngày mai chúng ta lại tiếp tục đi còn ờ, dạng sáng ngày ờ, hôm nay nếu như anh em nào mà muốn chơi ba cái trận đấu sớm của La Liga này rồi là Bundesliga cũng như là League One thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin qua cho mình nhá. Vì uh, trận đấu thì đến uh, tận 2 giờ cũng như là 1 giờ sáng mới đá thì cũng còn rất nhiều những anh em uh, có thể nhắn tin cho mình và đặc biệt rằng là anh em phải nhắn trước cho mình trước 11 giờ anh em nhá để uh, chúng ta có thể uh, làm việc với nhau cũng như là mình sẽ cho anh em vào nhóm để anh em chúng ta cùng tham gia với các bet thủ của mình. Còn nếu mà sát giờ quá mình cũng uh, bận việc, mình cũng phải uh, soi kèo cho anh em cũng như là đẩy kèo cho anh em trong nhóm nữa nên là cũng không có thời gian đâu. Đấy. Thì video mình cũng đến đây thôi. Hẹn gặp anh em vào những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo của mình.